chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vi Vu Kênh của một người tích cực và yêu thích du lịch Đó là mình Bây giờ 5 giờ sáng Lâu lắm rồi thì mình mới lại dậy sớm Và đi ra ngoài như thế này Tại vì là bình thường thì giãn cách xã hội Nên là mình không thể ra ngoài được Và hôm nay thì nhân dịp Hà Nội mở cửa Cho phép hoạt động ờ, ngoài trời Thì mình sẽ đi ra ngoài và đi tập thể dục các bạn ạ Ok thì bây giờ hãy cùng mình đi ra ngoài Và xem xem là người dân Hà Nội sẽ tập thể dục buổi sáng như thế nào Nói thật với các bạn là mình là một đứa lười tập thể dục các bạn ạ <laughs> Cho đến cách đây 2 tháng, hơn 2 tháng thì mình ờ, quyết tâm là mình sẽ dậy sớm để thành công Sẽ dậy sớm để tập thể dục này, à, uống cà phê sáng này và sống như những người thành đạt Nhưng mà ông trời lại không cho mình ờ, thành công sớm các bạn ạ Tại vì là mình mới đi tập thể dục được 3 hôm thì giãn cách xã hội Và thế là mình lại ờ, ở nhà thôi như các bạn có thể thấy thì ở đây họ vẫn ờ, trăng dây này Mới được nới lỏng giãn cách Nhưng mà mọi thứ thì vẫn phải từ từ thôi đúng không? Không thể tháo rỡ một cách nhanh quá được Mình ở gần Mê Châu Hà Đông và mình là hay À không, không phải hay Mà là thi thoảng thì mình mới ờ, đi bộ quanh đây Nhưng hôm nay thì đổi gió Mình sẽ dẫn các bạn đi sang ờ, Hồ Văn Quán Bình thường thì mọi người sẽ lựa chọn phương án là chạy bộ nhưng mà mình thì là một đứa level thấp của tập thể dục nên là mình sẽ đi bộ trước các bạn ạ nhưng mà mới đi bộ được một lúc thôi mà mình đã toát hết cả mồ hôi rồi <laughs> mệt phết bây giờ chúng mình sẽ đi ra hồ văn quán cách ờ, đây khoảng tầm 3 km đây là đường ờ, tô hiệu và mình không hiểu sao đường này nó vắng như thế các bạn ạ <laughs> đường Tô Hiệu thẳng sang đường 19 tháng 5 và 19 tháng 5 sẽ dẫn ra Hồ Văn Quán Mình sẽ chỉ cần đi dọc con đường này thôi là chúng mình sẽ đến Hồ Văn Quán rồi Có vẻ như là sau khoảng thời gian giãn cách xã hội thì đường nó sẽ đẹp hơn rồi các bạn ạ Và đây là mình đã đến cầu đen này Phía bên kia là cầu trắng Và ôi Bình Minh đang chuẩn bị ló dạ các bạn ơi Lâu lắm rồi thì mình mới được nhìn thấy bầu trời buổi sáng như thế này <laughs> Wow chúng mình đã đi được 1 phần 2 chặng đường rồi các bạn ạ Chúng mình chỉ còn khoảng tầm 1,5 km nữa thôi Vâng và mục tiêu của chúng mình đang ở phía bên kia các bạn ạ Phía bên kia chính là Hồ Văn Quán Yeah giờ thì mặt trời cũng đã lên rồi Và mình sẽ đi về thôi Về bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng Yeah Các bạn thấy không? Đường 19 tháng 5 Một con đường dập bóng cây xanh rất là mát Wow hôm nay thì mình thấy là hầu hết là chỉ có người cao tuổi đi tập thể dục các bạn ạ còn người trẻ thì rất là ít ý Tại sao các bạn không tập thể dục nhỉ? Dậy sớm đi tập thể dục đi Chị ơi Cho một cái bánh mì Một chút ạ à. buổi sáng thì mình thường sẽ đọc được chút tin tức để xem là ngày hôm nay tin tức có tin gì nào chủ yếu là dạo gần đây thì sẽ là tin tức về covid chắc chắn rồi Ôi rồi tắm xong nó đã các bạn ạ đã thật sự luôn không biết là các bạn đã có thói quen tập thể dục buổi sáng chưa? Nếu mà chưa thì mình nghĩ là các bạn nên hình thành thói quen này Tại vì sao? Thứ nhất, tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho cơ bắp của chúng mình chắc khỏe và giảm các bệnh về xương khớp Cái này thì mình không cần nói các bạn cũng tự hiểu rồi đúng không? Thứ hai, tốt cho tim mạch Tại vì theo như Hội Tim Mạch Học Việt Nam ấy, thì tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho khí huyết lưu thông dễ dàng hơn và hệ hô hấp của chúng mình sẽ hoạt động tốt hơn. Thứ ba, tốt cho não bộ và tăng cường trí nhớ khi mà các bạn dậy sớm vào buổi sáng ấy mình luyện tập thể dục thể thao này tinh thần sẽ rất là thoải mái à, mình có thể làm việc hiệu quả hơn trong cả ngày hôm đấy và thứ tư tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho các bạn ngủ ngon hơn cái này là chắc chắn luôn khi mà các bạn dậy sáng sớm này cả ngày làm việc rất là hiệu quả này tối về các bạn ăn uống nghỉ ngơi giải trí rồi sẽ đi ngủ sớm vào tầm 11 giờ thì tất nhiên là đến tại vì mình đi ngủ sớm ấy nên là 4 đến 5 giờ sáng là mình bắt đầu cảm giác như kiểu mình không thể ngủ thêm được ấy mình đã no rất rồi nên là các bạn hãy ngủ sớm dậy sớm và có một ngày làm việc thật là hiệu quả ừ? ok bây giờ đã là gần 8 giờ rồi thì mình chuẩn bị phải vào làm việc nhưng bạn cũng thấy đấy gần 8 giờ mà mình đã đi tập thể dục mình à, vệ sinh cá nhân buổi sáng xong rồi mình ăn sáng xong rồi ui trong khi người khác vẫn còn đang ngủ chúng mình phải làm được những cái điều mà người khác không làm được thì chúng mình mới có thể thành công hơn họ được đúng không ok cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Yến Vivu nhá bye bye